đây lá lỏng đấy nhá ừ. năm trăm con cũ kia một triệu đấy nè bỏ cần đầu đã một rồi cần luôn ba nhà con gà ừ. ông này thêm một triệu không ông này cầm tiền về ông cái mà ông cái cầm tiền về có ừ. thêm không thế thôi không, ngờ đâu tám đâu tám ăn đi à, ừ. nhà kia con gà đây chín nhát cụ chín nhát cụ không đuổi không đuổi đâu cánh làm gì làm gì đuổi áo gà đây Ờ, to to đấy để đánh nào cá lên cá cùng ăn nhà này đánh gì từ từ cố bỏ ba nước à thịt hai nhà bỏ à? đâu lòng triệu không? thôi bỏ chịu đâu cái cân đấy người ta cái mà là có một triệu nó có đuổi à, ừ, người ta đuổi triệu. thêm một triệu á ừ. Nhỉ? triệu cân thêm 4 triệu lại thêm bốn triệu cái thuộc cho này bỏ đi chứ còn <laughs> mấy thì ăn được bà nó không ăn được, có năm lực bài mà bà lại thêm 4 triệu bà làm sao ấy nhỉ chồng sao ai biết được nghĩa đỏ sao nhớ bốn sao cả đi suốt ngày quay đây ra xô đuổi 4 triệu chắc chắn người ta có nước rồi đánh đi chị đẹp thêm à này cân này ừ. 2 triệu à ừ đây cũng cân cái ừ. 3 ừ, triệu cân xem đời nó đi đến đâu nhà thêm hai đúng không ông 3 triệu cân đủ ba thêm hai triệu triệu bỏ bỏ rồi bác thế rồi cân chín cửu sừng ui đấy chín đấy à, phải thế chứ các ông anh kiếm hơi to đấy nhỉ uhm. anh kiếm hơi to đấy ra đi cái này chưa được ván nào chịu này cúp đi ai bắt đi đi một triệu cân nhá ừ. một triệu cân chịu rồi chịu rồi bỏ chị kia bỏ tốt quá không, à. không ai vào à chín điểm vào đi chống sao được. kịp được thôi, thôi, thôi, thôi. không ai vào tôi lấy tiền về à đi đen đấy nhỉ hai ván là chín không được ăn ẩm triệu nữa nào ẩm đi trồng luôn hai ván đấy cục đi như nào đi ăn thế đấy chơi đi được chưa đủ gà chưa rồi một triệu cân chưa nhà này một triệu rồi ở đâu một triệu cân đấy tôi thấy cái cân gì đấy triệu ui ôi to ừ. <laughs> bỏ bỏ chiêu chiêu hết của của các bạn cá hả này kia không kia không được bán bằng bỏ rồi tôi bỏ rồi hả bỏ rồi thêm mấy thêm năm năm cụ bỏ đi úp bài cho người ta đánh không xem tí Yes. Yeah bỏ bỏ nhanh nhanh lên suy nghĩ gì nữa đây là một triệu gà ông gà đi chưa đổ bán nào toàn bị chèn cũng đây triệu cân này triệu cân người người đẹp đây triệu này thêm 3 triệu nữa triệu thêm 3 triệu đánh căng nhỉ triệu thêm 3 triệu, Thêm 3 bữa em còn thêm 4 triệu thì sao ừ. Hmm. cân em toàn đánh láo rồi cân cân cân không thêm à không thêm đi không thêm được bài có gì đâu thêm bao nhiêu ấy không thêm Trời, nãy là thêm nhà bên kia thêm bao nhiêu à? à 3 triệu 3 triệu ba thêm lại ba chơi Thêm lại ba hơn Vào đánh ừ. 68 lộc phát phát lộc gì đấy ba này 5 triệu Thêm 5 triệu á? À? Ừ. Từ từ 5 triệu nhà này tố lên mấy nhỉ mình cân mấy nhỉ à, nhà đấy là ba thêm thêm ba thêm ba triệu tám triệu mới cân à từ từ nha tôi bỏ đi 8 triệu bài lên đến này năm nữa thì cân không ừ, thua bỏ rồi bỏ rồi đây bỏ rồi năm nữa thì cân còn ai nhà cân gì tưởng nhà này cân gắng cũng được 1 triệu 5 triệu 2 triệu 3 4 Cân chưa? Cân đi Thêm lại 3 triệu là đang thế mà Rồi 3 triệu mất người chị Thêm hai chục luôn Thôi nói hết tiền rồi còn bao nhiêu chị cân nốt Thêm chị cứ thêm thoải mái em 5 triệu Thêm, thêm 5 gì? Thêm 5 Thêm 5 kém hàng à đây tôi cho vay tiền đấy ừ. tiền chả còn mấy đồng tiền lẻ đã làm gì ơ khổ bắt cho nó triệu này nó thêm 5 triệu mà 5 triệu mà có vay không cho ông vay 10 triệu có cân được không thì chị rút 5 triệu về rồi cân đấy mấy cái đồng tiền lẻ chán không cân mỗi thêm chục nữa đi cái gì Đấy, mình một nhà thôi khoảng mượn bên này nhá mười triệu đấy được thì cắt lại năm năm đúng rồi năm mười đúng không thêm lại năm nữa thêm lại năm đủ luôn kinh nhỉ chúng bạc đánh nhìn kinh đấy năm còn nữa không chị còn hay không thôi chị còn đấy Tại tốn thêm mất người nha em 22, 4, 26, 28, 30, 32 Tại thêm lại 5 triệu rồi 5 triệu Nữa Con câu từ gì chào mà có một nhà mắc cáp à. không theo được thì thôi đi triệu hai bốn sáu hai chục đi làm gì thực mượn nó cái này triệu hai chục cắt một triệu đấy đấy đi triệu như này là đủ cân rồi đúng không cân ừ, có thêm nữa thêm thêm hai ba triệu tiền thôi triệu. thôi thêm một triệu nữa thôi thì thêm thêm một triệu nữa thôi thì thêm thêm một triệu cho bà em ấy. chơi em biết cân rồi chị Ui, ba k lấy tiền đi chị ba k giống kiểu 30 chứ phải là tết đúng không thế này kinh nhờ ba k ba ba mươi à? ba k gặp ba cũng bạc sợ là đấy chỉ đen lắm chị ạ cũng bạc cái này chả mấy chốc hết tiền nó mượn hai chục đó mà gì tự tin đánh không sợ gì không ừ, người ta đã mượn thêm là mình cũng đã nghi nghi rồi mượn hai chục cái sao mà đỏ, đỏ thế nhở Cả đi Thôi nghỉ đi nghỉ đi nghỉ đi Hết tiền à Hết tiền rồi Qua nhà à, Đoạn video dàn dựng vừa rồi ấy, thì tôi có sử dụng cái ờ, gọi là chiếc áo đổi bài để làm cái đạo cụ và diễn cái video đấy cho anh em xem và mục đích là cũng để trả lời cho anh em cái câu hỏi là nếu như mà đánh bài ấy cái, cái dân bị bậm ấy người ta mà không không có tay nghề cũng như là không không đưa bài vào được thì nên sử dụng cái loại nào thì đấy là người ta đã sử dụng cái áo đổi bài ngoài ra người ta có thể sử dụng là ví đổi bài hoặc điện thoại đổi bài tuy nhiên là tôi thấy là cái áo đổi bài nó là kín nhất vì cái video vừa nãy là video dàn dựng cho nên là người chơi cố tình đổi để cho mọi người thấy là cái cách đổi bài nó như nào hoặc là đổi nó có thể lộ ra một tí còn nếu như thực tế trong một cuộc chơi thực sự ấy để mà đổi bài theo cái áo này thì theo tôi nghĩ nó rất là kín bởi vì như này này đây ví dụ như lên ván bài như này chẳng hạn này đây thì người ta không phải đổi như trong clip đâu mà người ta cách đổi này người ta cầm mà cầm ba lá bài khi mà được chia bài lên đấy ba lá bài này là được chia bài một cách bình thường đây này mình lên mình xem xem xong phát là nhìn thấy à như này là một điểm đúng không đánh nghĩa là bỏ đi trong đánh liêng đánh liêng thì phải úp đi đúng không tuy nhiên là khi mà dùng cái áo đổi bài này thì ván bài này nó lại là ván bài đẹp bởi vì mình ban đầu mình đã để một con bài ở trong này trong cái áo này rồi đấy áo này nhìn mặt rất là bình thường nó rất là đẹp này, thời trang này đấy mình cầm ba lá bài lên này để vào đây mình hỏi giả vờ hỏi là ông em ông, ông đánh bao nhiêu thì đánh đi chẳng hạn thì mình cầm hỏi như vậy phát mình đặt tay lên phát thì nó đã đổi rồi chứ không phải là lộ liễu như ở trong clip đâu clip cố tình quay để cho các bạn thấy là cái cách đổi bài nó như thế nào thôi còn khi mà nó sử dụng cái áo này thì đổi như thế nó rất là kín đây tôi đã đổi cái đổi rồi đấy các bạn có thể là nhìn thấy hoặc là không nhìn thấy nhưng mà đã, đã đổi rồi đấy đây bài bây giờ nó là quy cát vừa nãy là di cá đúng không bây giờ là thành quý cá đây này ví dụ nha các bạn không thích thích lấy là quý cá nữa mà các bạn có thể là lấy là di cá cũng được các bạn làm rất là đơn giản động tác này đặt ba lá bài mình cầm ba lá bài này để một cái lá mình cần đổi nó hơi chách đi một tí thôi khoảng tầm uh, so với hai lá kia khoảng tầm uh, một phân đấy các bạn đặt vào đây này giả dạ vờ vâng, nói chuyện với người ta một phát nữa như này như này là nó đổi ra rất là đơn giản đấy thì các bạn nhìn thấy có thấy gì không đấy mình đặt mình vừa đặt vừa nói chuyện thì cái bàn nó tự đổi cho mình rồi thì ở trong này nó có một cái, cái, cái thiết bị để giúp mình đổi cái bài đấy thì mình chỉ cần đặt ở trước miệng của cái áo cái cái, cái, cái máy này trong này có cái máy đấy mình đặt lá bài ở trước miệng thì nó tự đổi và tự hút rất là đơn giản đấy là, là về cái chiếc áo đổi bài thì tôi review cho anh em xem nhắc lại với anh em là cái áo đổi bài này nó sử dụng với các tất cả các loại bài bài ngoài chợ hoặc là bài hàng à, đối đối thủ đưa bài hàng đấy các bạn vẫn chơi được hoặc là bài xanh chín ngoài chợ các bạn vẫn chơi thoải mái đấy là về chiếc áo đổi bài này đây là cái sản phẩm máy đổi bài nó ngụy trang vào áo đây là cái sản phẩm duy nhất chơi được các loại bài ngoài chợ ngoài ra kính áp tròng hoặc là máy đánh bài hoặc là bài mẫu tử bài lỗi thì là phải đưa theo bài của mình vào mới chơi được còn riêng cái này thì nó chỉ cần là cái áo này mặc trên người là chơi thôi nhá ngoài ra các bạn có thể tham khảo là ví đổi bài hoặc là điện thoại đổi bài mọi chi tiết thì alo theo số điện thoại trên màn hình nhé